Em đang làm toàn bộ thời gian thì có thể đầu tư chứng khoán thành công hay không? À, trước hết thì bạn phải lựa chọn cái phương pháp phù hợp với tính cách con người của bạn. Ví dụ là nếu bạn muốn đầu tư chứng khoán thành công thì cái chu kỳ cổ phiếu là điều quan trọng. Bởi vì khi mà cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng thì nó có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là một vài năm. Nên bạn cần phải có thời gian để lọc và lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất khi bạn tham gia thị trường. Ngoài ra, bạn có thể tham gia vào những cái nhóm mà đáng tin cậy để những người đó có thể hỗ trợ trợ bạn để giúp bạn thành công nhanh nhanh hơn nên nhớ việc mà tham gia vào nhóm bạn phải cần phải hiểu phải có kiến thức bạn cần phải có tư duy đúng có chiến lược đúng và có kiến thức đúng để giúp bạn có thể đưa ra quyết định đúng